Bạn mới làm YouTube, bạn đã đăng video lên YouTube nhưng mà rất ít người xem hoặc thậm chí là không có ai xem. Điều đó không có nghĩa là video của bạn không hay, không có nghĩa là nội dung video của bạn dở và cũng không có nghĩa rằng cái nội dung mà bạn làm không có người xem. Mà vấn đề ở đây là kênh của bạn là kênh mới và vì vậy mà rất ít người biết đến kênh của bạn, biết đến video của bạn để mà họ xem. Bản thân YouTube cũng đánh giá kênh của bạn chưa cao bởi vì kênh của bạn mới có một cái tuổi đời rất là thấp Chính vì vậy mà trong video ngày hôm nay, Hoan sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng video lên trang chủ, cách thiết lập cài đặt trang chủ YouTube một cách chuyên nghiệp, chuẩn SEO, giúp cho kênh của bạn tạo được độ uy tín đối với thuật toán YouTube và cũng giúp cho khán giả của bạn dễ dàng tìm đến kênh của bạn hơn, giúp cho khán giả của bạn dễ dàng hiểu về những cái nội dung, những cái hoạt động kênh của bạn giống như những cái kênh chuyên nghiệp như thế này. Khi mà bấm vào trang chủ thì nó sẽ hiện lên một cái phần video giới thiệu và ở bên dưới nó chia ra các cái mục lục, các cái danh sách phát. À, bạn tưởng tượng nó giống như những mục lục của một cuốn sách ý. Và hầu hết những người mới làm YouTube thì không biết cái điều này. Họ thường bị thuật toán YouTube đánh giá là đây là kênh của người dùng chứ không phải kênh của nhà sáng tạo nội dung. Vì vậy mà rất khó được đề xuất cũng như là khó được phát triển. Bây giờ Hoan sẽ demo cho các bạn một kênh mới hoàn toàn. Thế thì đầu tiên các bạn cũng vào trang chủ của youtube.com. Bạn gõ lên đây là youtube.com. Rồi, bạn quay sang cái phần logo ở phía bên tay phải màn hình này. Nó có hai logo nhé, một logo bên trên là của cái đồng bộ Google Chrome, còn logo bên dưới là của YouTube. Mình bấm chuột vào đây và chọn YouTube Studio. Sau đó bấm tiếp tục đến với YouTube Studio. Và nếu như bạn chưa đăng ký kênh ý, thì ở đây nó sẽ yêu cầu bạn là xác minh danh tính. Bởi vì là mình mới chỉ lập một tài khoản Gmail thôi, còn cái tài khoản này là mình chưa tạo kênh, mình sẽ bấm tiếp tục. Và đăng nhập lại với tài khoản Gmail. Rồi nó sẽ báo là gửi mã xác nhận đến điện thoại thì mình bấm OK chờ xác nhận đến. Bây giờ nó sẽ gửi một cái mã xác nhận đến điện thoại và nhiệm vụ của mình là nhập cái mã này vào đây. Ok rồi các bạn bấm tiếp theo. Sau khi mình xác minh xong thì nó hiện ra một cái giao diện tổng quan như thế này và đây là một kênh trắng tinh, kênh mới hoàn toàn chưa up một video nào. Bây giờ các bạn cài đặt thì bạn vào cái phần tùy chỉnh ở đây cho mình nhá ở bên menu bên trái vào phần tùy chỉnh trong này nó có phần là bố cục thì trong phần bố cục này nó có cái đoạn là video nổi bật này nó có hai cái video giới thiệu về kênh đó là video giới thiệu cho kênh của người chưa đăng ký đây ví dụ hoan demo cho các bạn một thế nào là video giới thiệu nhá đây ví dụ hoan lấy một cái kênh khác đi đây lấy một cái anh của hot boy anh hot boy này đi đây, thì khi vào kênh và bấm vào chữ trang chủ ý, thì nó sẽ hiện ra một cái video ở đây thì nó chính là video giới thiệu và video này là mình chưa đăng ký kênh thì đây nó chính là cái video dành cho người chưa đăng ký kênh và lúc này bạn bấm thêm và chọn video của bạn nhưng mà ở đây là kênh của mình là kênh trắng chưa từng có một video nào cho nên là mình phải tải video lên trước cái đã bây giờ mình sẽ tải video lên cho bạn xem nhé mình bấm vào chữ tải này tải video lên và mình chọn đến tệp đây ví dụ mình chọn phần download đây mình à, mình sẽ tải demo cho các bạn vài video Đấy, mình bấm open. Tải video lên. Sau đó các bạn vào phần nội dung. Và những video nào đã tải lên đây rồi thì bạn vào chỉnh sửa để mình xuất bản nó ra thôi. Còn mặc định nó sẽ là ở bản nháp nhá. Cái phần tiêu đề này thì mình đã đã có video hướng dẫn rồi. Đã có video khác hướng dẫn rồi hướng dẫn ở cái phần mô tả cũng vậy nhé mình cũng có video khác hướng dẫn rồi và các bạn sẽ kéo xuống phần mô tả video và mình tìm đến những cái bài hướng dẫn đó để mình xem hình thu nhỏ mình cũng hướng dẫn rồi danh sách phát rồi ok bây giờ mình sẽ tiếp tục này đó và mình phải xuất bản cái video này ra nhá phải xuất bản video ra thì mới đặt được lên kênh mình xuất bản hiển thị Rồi, bây giờ bạn đã up lên cho mình được ít nhất là 3 đến 5 video rồi thì chúng ta có thứ có nguyên liệu để mình cài đặt ở trang chủ đấy nhá. Bây giờ các bạn quay trở lại cho mình cái phần là tùy chỉnh kênh. và trong cái phần bố cục này, bạn sẽ chọn cái video giới thiệu kênh cho người chưa đăng ký thì mình chọn vào chữ thêm. Rồi trong này sẽ chọn đến cái video nào mà mình muốn giới thiệu ở đây. Bây giờ bạn quay lại cái phần bố cục kênh này. Bên dưới bạn thêm cho mình cái video nổi bật dành cho người cũ, mình thêm vào đây. Và đây là video, giả dụ đây là video dành cho người cũ. Các phần thêm vào, bạn có video ngắn hay bạn thêm thành phần kênh ở đây. Mình chọn tải lên video, tải lên phổ biến này. Rồi tiếp theo, mình muốn một cái thành phần nữa. Ờ, đây, video ngắn mình có thì để, còn không có thì mình xóa đi. Bạn nếu như bạn không có, bạn không muốn để phần nào thì bạn bấm chuột vào cái dấu ba chấm này và xóa kênh đi. Còn bạn muốn thêm thì bạn lại vào cái dấu và chúng ta chọn là thậm chí là vào đang phát trực tiếp này. Và sau khi làm xong thì các bạn bấm xuất bản. Xuất bản xong mình sẽ bấm vào chữ xem kênh để xem nó biểu hiện như thế nào nhé. Ok, bạn đã thấy chưa? Một cái video ở đoạn giới thiệu nó giống như ở bên này. Đây là một cái video này và chúng ta nhập cái phần mô tả, phần tiêu đề, phần mô tả vào đây. Tiếp theo, làm thế nào để nó hiện đến cái phần thân, những cái phần mục lục, những cái phần danh sách phát hiển thị ở dưới này thì Hoan sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn. Đó là các bạn quay trở lại cái phần tùy chỉnh này và cái phần các thành phần thêm vào bạn vào thêm vào kênh rồi thêm vào video tải lên này. Đấy, rồi bấm xuất bản. Rồi mình quay lại mình xem kênh. Được chưa? Ok, bây giờ bạn đã thấy là cái kênh của chúng ta và kênh những cái kênh chuyên nghiệp như này nó đã trở lại giao diện giống nhau chưa nào? đầu tiên vào là một cái video giới thiệu này ok đây một cái video giới thiệu này và đến cái phần bên dưới này là các cái video nổi bật hoặc là các cái danh sách phát thì ở đây chúng ta mới cài đặt một cái bây giờ nếu như bạn muốn thêm ở dưới này nữa thì sao hoa lại hướng dẫn các bạn nhé các bạn lại vào phần thêm thành phần kênh và bạn có thể chọn là danh sách phát này nhiều danh sách phát hoặc là chọn video ngắn danh sách phát đơn và cứ như thế bạn thêm vào thì khi mà các bạn tải lên nhiều video ấy bạn chia nó ra thành những cái mục khác nhau thì cái giao diện kênh của bạn sẽ hiện lên chuyên nghiệp và chuẩn SEO giống như thế này. Và bạn có thể để ý mà xem, bạn lên YouTube bạn gõ rất rất nhiều kênh của các bạn làm dưới dạng là làm tự phát nghĩ gì mình làm đấy thôi chứ còn mình không hề làm dưới dạng là chuyên nghiệp của một nhà sáng tạo nội dung cho nên bản chất thuật toán của YouTube nó cũng đánh giá thấp vì vậy mà cái video của bạn tải lên nó khó lòng nào tạo ra được đột phá lượt xem khó lòng nào tạo ra được đột phá những cái người đăng ký kênh của bạn xin à, chúc các bạn thao tác thành công và hẹn gặp lại đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh like share cũng như comment những cái câu hỏi những vấn đề mà bạn đang muốn mình giải đáp thắc mắc thì mình sẽ làm video để trả lời các bạn nhé xin chào và hẹn gặp lại